em mong là em sẽ yêu một người bạn nữ năng động sôi nổi để bù đắp cho cái cái à, tính nhát của em đúng không sự nhút của em em muốn tìm người biết nhậu hay không biết nhậu dạ coi biết nhậu chứ chị Thật à vậy hả em không biết nhậu rồi em phải tìm người biết nhậu đôi lúc mà uống giùm em mời bạn nam mời đi bạn mời bạn nữ Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai wow. Vâng. à, Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường Và bạn nữ bên kia màn Và chào tất cả quý vị khán giả à, Mình tên là Nguyễn Lê Hùng Khanh Hiện đang là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Hoa Kỳ Em là dạy tiếng Anh ở quận nào? Dạ thì à, hiện tại thì em đang dạy tiếng Anh ở Thủ Đức Thủ Đức hả? Dạ. Quê, quê em, ở đâu? Dạ quê em ở Em được sinh ra ở thành phố quê thành phố hồi dạ, nãy à, nói là bao nhiêu tuổi thì tường chưa nghe rõ À, hiện tại em 35 tuổi ạ. À. 35 tuổi. 35 số thân. đẹp lắm á. Rồi. <laughs> Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào chị Quyền à, chị Cát Tường, anh Quyền Linh, anh kia bên kia bức rèm cùng toàn thể quý khán giả có đang trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Huyền Trang. Năm nay em 25 tuổi, em đến từ Hà Tĩnh và hiện tại em đang làm việc tại công ty à, cơ điện lạnh Đại Việt. Em là kế toán ạ. À, làm kế toán ha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em tự nhận thấy điểm mạnh của mình là một người vui vẻ, hay cười biết quan tâm người khác và em biết nấu ăn dạ điểm yếu á, thì em thấy mình đôi lúc cũng tính trẻ con mà có vẻ là hơi bướng một xíu có vẻ em hay khóc nữa ạ bướng mà còn hay khóc nữa dạ cũng khó chịu dữ ạ ưu điểm của em là gì ưu điểm của em thì uh... biết nói tiếng anh hả dạ biết nói tiếng anh dạ và em có hay thức dậy sớm tập thể dục rồi Điều vậy thế thôi. mạnh nhất của em là gì à. có thể làm đồ mọi việc trong nhà à đó đó, đó, đó làm dạ, việc dạ. trong nhà được được rồi vậy khuyết điểm của em là gì điểm yếu của em là ít nói ừ. và hơi thiếu tự tin khi đứng trước đám đông à. vậy, vậy em dạy học sinh có người lớn vậy em có có nhút nhát không dạ không coi coi như đây học sinh học tiếng anh đi how are you i'm fine thank you okay dạ, okay sit down please okay uh, sit down please <laughs> em gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em dạ em chính thức là trải qua hai mối tình ấy chị. hai mối tình cách đây bao lâu rồi dạ mối tình sinh viên ngày xưa đi học á cách đây cũng khoảng bốn năm năm rồi, rồi. lý do tại sao chia tay em dạ người đó là trong lúc quen em có quen thêm một người khác à, nữa là lăng nhăng dạ đúng rồi em đang tìm một người con trai là phải chung thủy, chung thủy ha. dạ đúng rồi hy vọng chàng trai bên kia là một chàng trai sẽ chung thủy bên đây chung thủy chắc luôn rất là hiền tình em trường trai. của bạn trai dạ. sao em có mấy mối tình rồi tuy em lớn tuổi rồi đó nhưng mà thì cái tình trường thì à, cũng chưa ờ cũng chưa trải qua thì lúc trước cũng có hẹn hò với mấy bạn nữ đi ăn đi uống rồi gặp gỡ rồi à, cái hẹn, hẹn đi ăn thôi đi ăn đi hẹn còn đi hẹn ăn đi yêu có chưa dạ chưa là chưa có mối tình nào luôn hả em chưa yêu dạ, ai dạ hả? dạ, dạ. Ồ Thấy chưa Cũng đặc Chứng biệt tỏ là thầy ha. giáo bên đây ờ, rất là nhút nhát Hồi đó dạ. giờ tưởng tượng một cái người yêu của mình như thế nào chưa Em mong là em sẽ yêu một người bạn nữ năng động sôi nổi Để bù đắp cho cái cái à, tính nhút nhát của em đúng không sự nhút nhát em có yêu cầu một bạn gái là chiều cao chiều thấp thế nào nước da thế nào cái không? cái tiêu chuẩn á cái mẫu người lý tưởng á à, mẫu người lý tưởng thì uh, bạn gái có thể cao hơn một m năm mươi lăm da thì uh, da trắng và biết nấu ăn à, đơn giản vậy thôi đúng không rồi cô gái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào ừ, mẫu người lý tưởng à, về ngoại hình là anh đó cao trên 1m65 ưa nhìn là được chị em thích à, người nào có đôi mắt đẹp á chị mắt, mắt đẹp là câu. mắt à mắt hai mí to rõ phải dạ không? đúng rồi về tính cách là người đó hiền biết quan tâm bạn gái em thấy quá hiền không bên đây hiền, hiền khô <laughs> anh biết nhậu không anh nhậu thì mình có thể uống một vài chai bia còn uh, còn thuốc lá thì à, mình không bao giờ hút thuốc lá dạ. sao em muốn tìm người biết nhậu hay không biết nhậu dạ có biết nhậu chứ chị à vậy hả <laughs> rồi dạ nhậu nhiều em không biết nhậu rồi em phải tìm người biết nhậu đôi lúc họ uống giùm em à rồi có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa người bạn trai hút thuốc là em không thích rồi anh không hút rồi là ngon lành rồi dạ, anh đừng có hô quá hô hả không thích hô dạ anh có hô không anh dạ không chị ơi trời đất ơi cái cô gái bên đây tôi qua tôi coi mặt cổ sao rồi Ủa người không thích hôn Chào em dạ. Sao không thích hôn? đụng Đụng gì? Bây giờ hôn hết anh Hôn hôn chứ Với lại cách... lúc mà cánh của bà Táo á Em thấy cánh mà người hôn là cánh nó vào rồi Cánh hấp Táo Trời ơi Miễn sao cái tâm hồn, cái trái tim của người ta thuộc về mình miễn sao người ta chăm sóc mình ta yêu thương mình miễn ta chung thủy rồi quan trọng là trái tim có thuộc về nhau hay không thôi dạ vâng thầy bên đây hiền khô à nãy giờ anh chọc cho vui vậy đó em có thích một cái người gọi là hiền như ảnh không dạ có em thích người có hiền. hả đàn gái rất là dễ thương ha cũng có duyên cũng lanh lợi đó hỗ trợ cho đàn trai anh được rồi Ủa, tôi phải coi làm sao tôi thấy ưng rồi tôi mới hỗ trợ chứ chưa, chưa ưng sao hỗ trợ được ưng mà à. cô gái à. gặp chắc chắn ưng chàng trai bên tôi nếu mà Hiền được lắm. thì à, bao lâu em tiến tới hôn nhân được dạ trong vòng 1 đến 2 năm rồi lại chị một hai năm mà chị thấy em cũng xinh mà tại sao em phải đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò dạ thứ nhất là thứ nhất là em ế thiệt thứ hai là em thích cái chương này chương này từ lâu rồi hồi sinh viên á em hay coi lắm mỗi lần mà ví dụ đi học về ăn cơm á tụi em toàn mờ coi chương trình không coi em cũng tận bây giờ thích chương trình cho nên là đăng dạ ký vâng. luôn đúng không nhưng mà em ế thiệt luôn ế thiệt luôn dạ thương quá à. bữa nay thoát ế nha dạ được rồi à chào, chào thầy chị chưa yêu ai lần nào hả thầy dạ no no no love you. I have never been in love before ok à. yeah. Dạ. rồi từ nay về sau có muốn không dạ muốn chứ chị No sự muốn luôn No sự muốn là em ế luôn đó Ờ đó giờ. Dạ. Bây giờ mình đã sẵn sàng mọi thứ hết chưa Để mà chuẩn bị cho hôn nhân Thật, Nếu muốn tiến tới hôn nhân chờ một hai năm nữa một hai năm nữa Lý do tại sao Vì vấn đề về gia đình Gia đình sao có vấn đề gì Em là út thì ờ, trên em thì có có hai chị vẫn chưa kết hôn hai chị chưa lấy chồng hai chị có khó tính không à, dạ khó trời ơi khó rồi làm sao vợ em chịu nổi rủ chị chị hai chị với, với vợ em xích mích nhau rồi em không có xích mích để em trả lời cho không có gì xích mích hết trơn á quan trọng là mình sống sao để người ta hiểu ta yêu thương nhau không có gì xích mích hết trơn á cứ về ở chung luôn em không sao trơn chị em để anh lo hả anh lo luôn hả anh kiếm hai ông khác vô luôn được chưa mà mai làm khó hả bây giờ Để muốn anh... lấy vợ chưa muốn dạ muốn ừ chắc không chắc luôn dạ. gì nữa hỏi tiếp đi không sợ nữa dạ chị có muốn hỏi chị cứ hỏi ừ kiểu đầu ghê ha có linh đứng kế bên cái là ghê thiệt ha nãy à, giờ em rồi. hình dung cô gái người bên đây là người như thế nào à, bạn gái bên kia mà thì à, thì có vẻ nó năng động vui vẻ hoạt bát ừ vợ đẹp lắm á ghen không nếu mà vợ đẹp quá thì em Đấy. diện chứ đúng à, rồi thôi chắc ờ, nói chuyện phải đứng ông linh đứng kế bên quá đó <laughs> không bây giờ chuẩn bị sẵn sàng mình hỏi ý kiến người thân xong mình gặp mặt là mình làm tới luôn rồi. nha hôm nay dạ, em dạ, gái dạ. đi với ai nè dạ em đi với mấy ờ, chị đồng nghiệp công ty em ạ à. dạ em xin chào ờ, anh quyền linh và chị cát tường và chào quý vị khán giả trong trường quay chào em dạ. thì em làm chung với trang á là được gần 2 năm rồi thì là ngồi kế bên trang luôn thì theo em nhận xét á trang là một cô gái rất là dễ thương năng động tức là muốn ờ, hiện đại thì cũng có hiện đại mà muốn cổ điển thì cũng có cổ điển mình tham gia chương trình ở đây thì thấy ờ, nhà trai cũng cử tới một đại diện cũng khá là ưu tú là một người ờ, hiền lành dễ thương thì cũng hy vọng là ở đây thì hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau và sẽ tiến tới được và tìm được một nửa phù hợp với mình cảm ơn, cảm ơn em em trai đi với ai dạ đi với mẹ với lại bạn của mẹ có mẹ, mẹ với bạn, bạn mẹ. của mẹ dạ dạ Rồi. chào cô xin chào à, mc quỳnh linh chào dạ, cô. xin chào cô cát tường dạ chào cô tôi là mẹ của hùng khanh à dạ có một mình anh trai đó thấy dạ. chưa anh trai út á à, hiền lắm đi làm suốt ngày tình thử là không có cơ hội để mà quen bạn gái mấy cháu này nhìn cũng dễ thương anh nói hoạt bát năng động được hy vọng là sẽ à, cặp đôi với lại con trai à, cô dạ, dạ. cảm ơn cô bây giờ kéo màn lên cho hai bên dạ, gặp dạ, mặt ăn nha hai em thôi đó cố gắng là thầy giáo nha có gì tôi hỗ trợ sát bơi luôn cho kéo màn lên à dạ em có món quà tặng dạ, cảm anh em anh có thể mở ra em à. mở luôn đứng đó mở luôn dạ ở đây là có em với logo bạn muốn hẹn hò đây là một kỷ niệm trong anh và em cũng đang để chống một bên á hy vọng là sẽ lấp đầy hình anh hoặc là hình của hai chúng mình ok à, <laughs> cảm ơn em chúc tôi cố gắng in tấm hình ra gắn đây liền nha dạ. trời ơi hình em với hình cô này nằm đây đẹp lắm à rồi đó được rồi, rồi đó. ngồi xuống tâm sự đi hai bạn đây đi à, thì xin chào em à, thì à, anh à, thực tế thì anh à, là một người không lãng mạn lắm và ít ít nói tính anh thì uh, gặp gì thì cứ nói thẳng anh là ở quận nào vậy ở ờ, tân bình em tân bình à? em tên phú thì một tuần thì à, anh gặp em bao nhiêu lần vậy anh tại, ờ, tại vì cái thời gian là anh đi dạy là buổi tối từ thứ hai tới thứ sáu và sáng thứ bảy có rảnh thì rảnh chiều thứ bảy và chủ nhật để dạ, đi em thì chỉ rảnh chủ nhật là em rảnh cả ngày còn là thứ bảy là em vẫn làm chỉ còn buổi tối là em rảnh thôi anh ừ. thì có thể mình ờ, gặp nhau vào ngày chủ nhật dạ địa điểm ờ, lý tưởng hẹn hò lần đầu tiên anh chọn ở đâu vậy anh rạp chiếu phim <laughs> dạ Đâu em nữa, không thích. lẽ coi phim dạy nếu một địa điểm khác thì có thể là một quán cà phê hay rồi đi ăn dạ em thích điều đó ừ. ở hà tĩnh thì uh, có đặc sản gì nổi tiếng không em <laughs> đặc sản là cu đơ. là kẹo cu đơ kẹo cu đơ ở à, chỗ à, em có cam anh nữa. ăn rồi dạ anh ăn rồi làm sao em sẽ làm cho anh ăn mới yêu em nhau tặng cu đơ, đơ. <laughs> bây giờ nhớ tên cô gái tên gì không trang hả trang đúng rồi dạ. em nhớ tên chàng trai không anh khanh đúng rồi hay đó hay quá vậy là có được rồi, đó. đó bây giờ thầy dạ. đứng dạ. lên thầy đứng lên thầy tới đây dạ. thầy nắm tay cô gái tay cô ấy 30 giây suy nghĩ nói một cái điều gì đó thiệt là hay để thuyết phục cô ấy nói cái cảm xúc của thầy lúc này cơ hội cuối cùng cho thầy nha dạ. 30 giây bắt đầu thông qua chương trình này thì à, anh à, cũng à, muốn gặp được một người con gái mà có thể bù đắp cho cái sự, uh, tính ít nói và nhút nhát của anh và nếu có thể thì mình có thể trong một năm tới thì mình có thể tiến tới hôn nhân ai có ai có like du chưa em có thích anh không hỏi kỳ vậy mình tỏ tình với người ta mà mình hỏi người ta kỳ vậy à, anh có uh, đủ anh anh thích em chưa cái đã anh thích em đó ừ, ừ. ngon phải như vậy thôi được rồi về chỗ để hồi nữa thầy xỉu à rồi. tự nhiên là em có thích Cho anh không cơ hội đó mình phải thích ta trước ha để ta sẽ rung động cái đặt tay vào nút bấm đi em suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nếu mà cảm thấy trái tim nó rung động thổn thức thì mới bấm nha không có nói nhiều bấm luôn bấm một không đếm chứ anh bấm luôn đi hai bấm ba hết thời gian Trời ơi Anh bấm trước người ta một nhịp Nó nói với thầy nghe là nó dạ.